Xin chào, xin chào mọi người khỏe không? Lại là Na nè Hôm nay Na mời cả nhà cùng theo chân Na cho một ngày của cuộc sống vườn rừng và homeschool cho con nha Ngày hôm nay cũng là một ngày khá đặc đặc biệt khi mà cả nhà đang đi hái cà phê, đang vụ cà phê nè cả nhà Và cũng là chủ nhật nữa nên chúng mình sẽ có một cái khách mời là một bạn nhỏ cùng đến và chơi cùng chúng mình trong một ngày chủ nhật đẹp trời đó Đang là thời tiết chuyển giao mùa nên là thường chúng mình à, có khá là nhiều những cái dược phẩm từ thiên nhiên để giúp cho mình tăng sức đề kháng cũng như là nạp năng lượng cho đội đi hái cà phê có một ngày làm việc thực sự là hiệu quả quả bởi vì vườn cà phê thì cách nhà mình xa lắm nên làm sao để có đủ năng lượng từ sáng đến trưa đội đi hái cà phê đây thì chúng mình không có ăn bữa trưa đó nên là phải chuẩn bị rất là nhiều loại nước ép cùng theo chân năng nhá Na thường dậy khá là sớm để có thể làm những việc cá nhân trước 4 giờ sau đấy khoảng độ 5 rưỡi 6 giờ khi cả nhà cùng thức dậy thì chúng mình sẽ cùng nhau mỗi người một việc hái rau nấu đồ ăn rồi chuẩn bị các loại nước ép khác nhau và các bạn nhỏ cũng tham gia vào cái quy trình này đó mình thì cũng tranh thủ để làm à, cái đồi trước khi mà đi hái cà phê đó mọi người đồi này thì mình đang phải dàn bằng phẳng da như mọi người thấy trước đó thì cái đồi nó khá là dốc và cao nó không có thế bây giờ mình dàn nó xuống và để tạo thế trong những cái lớp cây khác nhau để khiến cho ngôi nhà và đồi được hài hòa đó cả nha sau đó thì à, mình à, chuẩn bị à, mãng cầu sơ chế mãng cầu để chuẩn bị à, làm món mứt món kẹo mãng cầu bởi vì đây đang là mùa mãng cầu nên là nhà na cũng tranh thủ mùa mãng cầu này để làm những cái đồ có thể ăn được mãng cầu quanh năm như là mứt hoặc là kẹo hoặc là trà đó trong khi đấy thì cũng nấu ăn buổi sáng để cho mọi người đi làm thường thì mọi người đi à, làm đi hái cà phê thường là ăn một buổi sáng thôi và đến tối về mới ăn thế nên bữa sáng rất là quan trọng đó trong khi đó thì các bạn nhỏ cũng rất là hứng thú để tham gia vào cái công đoạn làm nước ép hôm nay thì chúng mình có rất nhiều loại nước ép khác nhau không những là vì chuyển giao mùa rồi mọi người phải làm việc cho cả một ngày dài mà cũng đồng thời là suka đang bị bỏng tay nên là cần những cái chất kháng sinh cũng như là chất để chống lành nhanh rồi tăng sức đề kháng nữa để không có bị viêm nhiễm nên là những thức ăn rau củ quả thì mình nghiền ra để có thể là đưa được vào nhiều hơn và ăn thay những thức ăn kể cả như là cơm hoặc tinh bột và vì nhà na thì không có ăn thịt nữa thế nên là hàng ngày mình cũng ăn như này nhưng hôm nay mình dùng máy ép và tất cả cho vào hết để có thể là tăng cái lượng lên đó cả nhà ba quả được đầy một cái này nôi ra một ít nấu một loại nó nọc thành một đường ngoài <laughs> Nhà Na dùng đường mật để ướp mãng cầu Sau đấy là làm mứt Món mứt này vừa dẻo vừa dai lại thơm ngon Còn nguyên hương vị của mãng cầu rất là ngon luôn Đi làm con số camera lần đi đâu thế đội này sáng pin hơi đầy đầy nút độ chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn bị cơ cơ bụng cơ bụng người căng cơ mắt thì có cơ mắt thì đang trùng nhưng mà cơ mắt thì vẫn chưa trùng trùng là ca thẳng <laughs> nhưng mà hôm nay làm nó phản đi và bây giờ sau khi ăn uống no say để chuẩn bị cho một ngày dài tràn đầy năng lượng thì đã đến giờ đi làm nương dãy của mọi người rồi Và dãy khách nhà mình gần 40 cây thế nên là công đoạn đi và về cũng mất ngót nhất 2 tiếng đó cả nhà Thế nên là phải làm sao để làm việc hiệu quả nhất để xứng đáng cho công đi lại cũng như là ba người lớn đi hái cà phê Hái từng hạt, từng hạt, từng hạt một, chọn lọc từng quả, từng quả một Căng tròn mọng đó cả nhà nhà giàu có quá trời luôn Này bây giờ người ta bán 15 nghìn một cân này đùa đâu ờ. Vâng Nào, mày cả nhà xuống xe, hết tiền, đi ra mình ăn đi Hoa kìa, có hoa rồi kìa Hoa kìa, wow, tuyệt vời thế Một bông hoa đầu tiên đi ấy đi đi tiếp à cho con đi một đoạn rồi bởi vì nãy này bởi vì mình đi vất vả lắm mình đi sáng đến khuya mới về đấy à. ta ôm Tâm vâng, Bạn đi tiếp vào trong Suka để cho bạn tự đi á Ờ Cho mình đi chơi luôn Mình cũng đi chứ mình cứ nói Người đâu mọi người đi xe bình thường Mình đi xe đua mà Mọi người không có chỗ ngủ Mình chơi xong nào mình về mình thích ngủ mình ngủ Ăn mình ăn Sướng thế Sướng mà Không đi à. Trong xe rất là lâu ừ, Lâu hơn gấp nhiều lần hôm trước lâu hơn Hôm nay là chủ nhật thế nên là chúng mình có một người bạn nhỏ đến chơi và tham gia hoạt động trong một ngày homeschool cùng với cả nhà. nha homeschool thì vậy thôi, nó đơn giản là cách thức mình tổ chức một ngày làm sao đạt được cái mục tiêu về việc hoàn thiện phát triển bản thân của cả ba mẹ của con trong một cái sự bình an và hạnh phúc theo quan điểm của Na là vậy thế nên là hàng ngày thì ờ, với Na thì cái việc à, các con được học những cái kiến thức kỹ năng rất quan trọng nhưng cái quan trọng nhất đối với Na để Na rèn cho các bạn nhỏ đó là làm sao để các con hình thành những cái thói quen tốt trong mỗi giai đoạn hướng tới cái mục đích của cái việc rèn luyện nhân cách rèn luyện kỹ năng và kiến thức và nhà Na thường dành khá nhiều thời gian để hoạt động ngoài trời để kết nối với thiên nhiên và học ở ngoài trời thời gian học ở trong nhà thì chỉ có một tiếng rưỡi trong thời gian học cố định với cô giáo ABK thôi Oh, I see. Wow, beautiful. look the flowers so so beautiful and oh you can see the trail over there. It's the airplane trail of the exhaust airplane. yeah airplane trail of the exhaust yes yeah Lan bố ba Thịnh ơi nhìn nè Hà anh hơi đi này có vui không? Vui hơn ở nhà không? Thế có lần sau còn muốn xuống nhà cô An chơi tiếp không? cá Thế á? Thế xuống đây uh, ờ, chơi con thích nắng hay thích gió hay là uh, thích ở trong nhà? Thích xuống gió Đúng rồi, rất là rất là ấm áp đúng không? Dù là ban đầu cũng hơi cảm thấy nóng một chút đúng không? cũng chơi được rồi nắng này gió này và thiên nhiên tràn hòa nữa wow đã lắm cả nhà và nếu ai là những người nghiện nắng như na nữa thì yêu yêu tây nguyên vô cùng luôn bởi vì nó không quá lạnh như đà lạt đâu mà nắng nó cũng không quá gắt như miền bắc mà lại là một cái thứ nắng mà vẫn có mát và rất là tuyệt vời để phơi nắng đó cả nhà và bây giờ thì các bạn nhỏ được chiêu đãi món bánh mì nè thật là tuyệt đây cũng là một động lực để các bạn nhỏ đi và đi nhanh về nhà khi mà đã quá là đói bụng rồi đấy <laughs> và vâng, nhưng mà không phải là hôm nào cũng có những cái món bánh mì như này đâu thỉnh thoảng thôi nha 신기하다 đời tôi <laughs> vậy thì ngày hôm nay bao nhiêu con số con muốn tự mình chuẩn bị đồ ăn của mình con nào nói tôi bao nhiêu số con muốn tự mình để rửa sạch bát đĩa của mình sau khi ăn ở tay phải nói tôi và bao nhiêu các con nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ tuyệt vời tôi nói tôi yeah. quay sang người bên cạnh hai vai và nói tôi yêu bạn quay sang người bên cạnh nào tôi yêu bạn I love you I love you I love you love you guys doing each other each other. I love you and give big hugs. Big hugs. I love you big hugs. High five big hugs. I love you big hugs. Nào sức hát rồi. I love you. I love you. Big hug. Big hug. Big hug. Big hugs. Ok, anh hai anh nào sức here, Fusuka, open it. Thank you. And then you are gonna take out the beverage for yourself. Ooh, it's so yummy. Yay. Rồi và sau đấy thì à, cái mãng cầu thì à, mình để làm mất khoảng cái nước này á thì mình sẽ để cho các bạn nhỏ uống. Trong nước mãng cầu này thì rất là nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng sức đề kháng cũng như là để tiêu hóa rất là tốt. one scoop two scoop how does it taste wow yummy huh wow you finish it in next no time because yes, yummy it, it tastes like a berry nhà na không có dùng sữa thế nên là mỗi ngày thì những loại nước ép rau củ quả như thế này đều là tối quan trọng để cho dinh dưỡng một ngày tràn đầy năng lượng bạn nhỏ ăn xong thì uh, tự dọn dẹp và uh, thu xếp lại uh, đồ uh, dụng cụ uh, nấu ăn cũng như dụng cụ uống nữa hmm, nhà hơi bừa bộn một chút nha bởi vì nhà lao chưa hoàn thiện đó cả nhà There we put everything here. Yes. Good job. Okay, well done. Nhâm nhầm. Tên và bây giờ cùng xem tí ở đó kia là gì nào. Wow, là Chân áo, đây là quần áo mà Alan và Zuka được tặng đó cả nhà Nhà Na thì sống theo phong cách sống đơn giản, tối giản Thế nên là Na cũng rất là ít mua đồ Nhưng mà đợt này thì à, Alan và Zuka được tặng quá trời quần áo luôn Cũng rất là may mắn Vì à, vừa được mẹ thiên nhiên ủng hộ trong việc à, đồ ăn thức uống luôn dồi dào lại có rất là nhiều bạn bè cho mình đủ thứ đồ nữa nên là thực sự là cuộc sống dư giả đủ đầy So, you guys really know the job now, how to make the bed and how to fold out the blankets after waking up from now or even from evening night time. Very good job, put it in the corner of the bed over there. Very good. And then you can get started with the small blanket here because the smallest. Yes. And then you, you come over there to uh, make way for Chị to do with the big blanket here. I'm Hạnh gonna do the big blanket here. em sẽ do the small blanket so you gonna okay right down here <laughs> và dạ, bây giờ thì khoảng độ 10 giờ rồi và chúng mình mới vào để cùng nhau dọn dẹp giường sau khi ngủ dậy đó cả nha à, ờ, Cũng là sau đấy thì ờ, để các bạn nhỏ tự dạy nhau cách thức cập chăn màn và dọn dẹp nhà nữa sau khi các bạn nhỏ cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ thì cũng là lúc mà đến giờ các bạn tự học tự đọc theo những cái chương trình học cũng như là tự chơi đồ chơi cá nhân và là thời gian cho mình để dành thời gian cho bản thân này dọn dẹp nhà cửa này và đi đảo cà phê đó cả nhà một ngày thì nhà mình thường đảo cà phê khoảng từ 4 đến 6 lần Thế nên thời gian dành, dành cho đảo cà phê cũng rất là nhiều đó uh, sau rất nhiều hoạt động thì bây giờ bụng đã đói cồn cào rồi nha bây giờ đã là một giờ trưa và chúng mình bắt đầu bữa cơm trưa thôi nào bởi vì à, bữa sáng nay chúng mình đã ăn khá nhiều rau củ quả rồi nên bữa trưa này chúng mình sẽ có bột sắn dây này có món đậu xanh và nước cốt dừa uhm, rất là ngon luôn và các bạn nhỏ sẽ được tự làm món này nha And here we have the counter bottle. And here we have the water đổ con là đổ nhẹ nhẹ thôi mấy nhẹ nhẹ thôi một cái một cái đi kia ờ con này ờ, nó mạnh quá nó kêu nè đấy dạ. tại vì em không phải thế là em không phải đến được thì cuối cùng one two scoop Take another spoon. Yeah. Take, take, no, no, no, no, take like a new one. Take a new spoon. You know, just scoop the coconut cream from here to there. Ngon không? Ngon thì rất ngon. Rất ngon. Ngon này là rất tốt. Ngon cú mèo. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Các bạn nhà nó nghiện nhất à? Con ăn không cần bỏ ít quá. Ồ, no bụng rồi, bây giờ chúng mình cùng nhau đi rửa bát thôi nào Phải tự mình dọn dẹp chứ, ai mà làm được hộ cho mình đúng không nào Hi không phải là giờ ngủ đâu nha không phải no các bụng mà đấy các bác đâu thường nhà mình có một thói quen đó trong khi ăn mình sẽ phải hoạt động và làm những cái việc gì đó khoảng độ từ nửa tiếng đến một tiếng thậm chí hai tiếng trước khi đi ngủ kể cả đối với giấc ngủ chưa ngắn cũng như vậy đó cả nhà và bây giờ các bạn nhỏ sẽ cùng nhau à, vẽ tranh hoặc là tự đọc sách trước giờ đi ngủ vẽ tranh này chấm điểm xong rồi thì lại đến giờ các bạn tự đọc sách và cũng là giờ mình lại phải đi đảo cà phê cũng là đi gõ vừng nữa thế nên là các bạn lại được tự lập đọc sách cho nhau nghe và tự chơi các trò chơi trong phòng ngủ để chuẩn bị mình được xem một tập phim hoạt hình và đi ngủ Okay, so now it's starting to rain right now, so I need to go and put away the coffee over there and also the pepper we spread it out on the second floor of the still house. So you are here reading a book before I get back to you with the cartoon video and go to sleep at noon, okay? till your at noon. Yêu miêu làm thay răng sữa Mẹ ơi răng của con nó cay rồi Để mẹ xem nào Ôi răng của con hôm nay thật rồi này Con sắp thay răng sữa rồi đấy Con phải lung lay liên tục nhé Cứ liên tục đẩy qua đẩy lại Răng sẽ dễ nhổ hơn Không thấy đau nữa đây là nhà sàn nhà mình làm để ở nha Nhưng tạm thời thì các bạn cà phê sạch chất lượng cao đang được ở uh, Thì là vip nha bởi vì người còn chưa được ở đó cả nhà Thời tiết ở đây thì dịu mát và cà phê thì không được phơi trực tiếp với ánh nắng Mà nó phơi trong bóng râm Thế nên là nhà sàn như này là một nơi vô cùng là tốt để cho các bạn cà phê ở Hôm nay thì à, mình đi à, gõ vừng lạng nữa Hầu hết những cái đồ nhà mình ăn đều là đồ tự nhà trồng Thật là may mắn thì à, nhà mình ở cùng với mẹ Và mẹ là một người rất yêu làm vườn cũng như là chăm chỉ Thế nên là cả nhà <laughs> đều được hưởng cái may mắn này từ mẹ Cảm ơn mẹ rất là nhiều khi mình hoàn thành công việc ở trên nhà sàn xuống thì cũng là lúc các bạn tự đọc truyện xong và bây giờ chúng mình chuẩn bị xem một tập phim hoạt hình khoảng 20 phút và cùng nhau đi ngủ nhưng cũng có hôm vì mình cũng mệt quá đó nên là chỉ cho các bạn xem tầm 5 phút thôi tối đa là 20 phút còn khoảng khoảng trung bình sẽ là 10 phút đó giờ đã là ba rưỡi chiều rồi khi mà Suka thức dậy thì chúng mình tất cả cùng nhau lại đi dạo buôn đi chơi thôi các bạn nhỏ thích hoạt động này vô cùng bởi vì à, trước nay thì mình cũng ở Nam Bắc nhiều rồi nhưng mà thực sự khi đến Tây Nguyên thì mình thấy quá là trời cây quả và rất là nhiều những cái loại hoa rất là đẹp mọc dại ở trên đường và rất là nhiều những kiến thức thú vị và về khoa học về thiên nhiên mà mình được hỏi ở đây chính vì vậy mà mình cũng biết nhiều hơn khi mà đi dạo chơi buôn cùng với các bạn đó khi mà dạo buôn trên đường về nhà chúng mình ghé qua nhà hàng xóm để chơi và ú uh, u uh, qua đây rất là vui nha vừa được ăn được nói lại còn có gói mong về nữa nè ai con hỏi ai thế bà bà mi mười ơi con muốn ăn mía ừ, bà có thể bà đưa nhá chia sẻ mía cho con không ạ mình cái yêu ôi trời ơi được của anh một cái đến gần tình cảm chị xài khai bốc trời ơi đi hàng xóm chơi được lãi cả một cân gạo nè hai cân gạo và một cây mía cảm ơn Suka nhá Sư ca nhanh mổ nhanh miệng quá cơ Con ơi em không được máy tôi Con không được máy tôi Và bây giờ thì về nhà rồi thì mất đã ngâm được khoảng độ 8 tiếng trong đường mật để chúng mình cùng nhau làm mất kẹo mãng cầu gai thôi nào. Các bạn nhỏ thích lắm. Bây giờ là khoảng hơn 6 giờ tối mọi người đã đi uh, từ uh, vườn cà phê về ừ, cả ba người ngặt một ngày được có một chút cà phê ấy thôi tất cả nhà bởi vì là nhà mình ngặt chọn từng quả một và chỉ ngặt những cái quả chín mọng nước thôi mặc dù á làm từ sáng đến lúc đi về và không có nghỉ ăn cơm trưa chỉ có uống nước thôi nhưng mà cả ba người được có vơi vơi hai nửa bao nè <laughs> đây đội ở đội đội đi thì như vậy còn đội ở nhà thì ăn uống hết cái này xong ạ chuyển sang ăn món khác đấy dạ, dạ, dạ. <laughs> Và hành trình đi rửa cà phê bắt đầu chúng mình à, mang cà phê tận xuống suối để rửa đó cả nhà uh, Phong cảnh hữu tình, mát lành và rất là vui Rửa cà phê cơ mà, mà không thành công các bạn nhỏ cũng rất là muốn đi cùng để uh, cùng xem rửa cà phê nhưng vui thì vui vậy thôi vác cái bao cà phê nặng ứ tự này trên người thì cũng đau vai mỏi vai gáy lắm và cần phải tập thể dục đều đặn để có được cái sức khỏe này nhá Ồ, oh, cũng, cũng xong suối chơi hả? Nè, xuống suối xem uh, quy trình làm, làm cà phê nè Trẻ con ai cũng háo xem là cái quy trình làm cà phê sạch như thế nào cả nha Ui, cần hết pin luôn à, Bác bác ơi, Tôi ăn chị ơi đi cẩn thận nha cả nhà ơi Uầy, đây là cà phê để xuống ngâm luôn thì được lọc lọc từ trái một hái bằng tay chọn từng quả một cà phê cho tắm nước suối ngủ nhà sàn hưởng gió trời còn nghe Phật pháp suối ở đây sạch và đẹp lắm cả nhà Ờ, thường cuối tuần ấy nhà Na sẽ cùng các bạn nhỏ ở đây nè đi chơi đi chơi và Na cũng cực kỳ là khoái đi chơi cùng các bạn nhỏ ấy luôn vui lắm. À, cái thiên nhiên con người ở đây làm cho chúng mình ờ, được chữa lành và trở lên hạnh phúc bình an được trở nên khỏe mạnh đấy. Thế nên là cái cà phê <laughs> được trồng trong thiên nhiên này cũng như là được tắm mình trong cái đồng xứ này Na đang là rất là tuyệt vời đó cả nhà. Trôi cái bao. <laughs> Thank you. Ủa, mình đặt cuối không? Mình đặt cuối không? Trời ơi, đặt cuối tí lắm à Đấy nhá Không, đặt nước anh phải ra cho kênh Ghiền Mì bây giờ cà phê sạch rồi mang từ suối lên trên nhà sàn nữa cũng bỏ hết cả hừ tai luôn đó và bây giờ là đổ từng từng từng chút cà phê màu ra sàn và phơi trong bóng dâm làm sao cho cà phê được khô thoáng mát trong vòng 36 ngày liền nha vì là chúng mình cẩn thận tỉ mỉ trong từng cái quy trình nhỏ thế này nên là cũng có hôm mà cái công cuộc uh, rửa cà phê và đưa lên nhà sàn này đến hơn 0 giờ sáng mới xong đó cả nhà thế nhưng mà bởi vì niềm vui nhìn thấy những cái hạt cà phê sạch chất lượng cao đang được làm ra thành phẩm thế nên cũng là những người nông dân chúng mình cảm thấy ấm lòng đó cả nhà nhưng mà chưa xong đâu hôm nay thì làm xong sớm hơn và chúng mình đang làm gì đây các bạn có biết không <laughs> chồng mình đang đi bắt ốc sen đó nhưng không phải là bắt ốc sen để ăn đâu nha bởi vì nhà mình ăn rau củ quả thôi mà mình bắt ốc sen để trả các bạn ốc sen về đúng nơi các bạn ý nên ở ôi các bạn ốc sen ơi vào nhầm nhà rồi bởi vì là chúng mình ăn rau củ quả nên là đừng ăn tranh với chúng mình nhé các bạn ốc sen và gà đây thì rất tích cực ăn rau mặc dù là đất ở đây trồng rất là tốt nhưng mà nếu mà không có à? rào rau kín với gà và bắt ốc sen thì cũng không có rau để mà ăn luôn và hình như là hôm nay buổi sáng được uống nhiều nước rau củ quả được tiếp sức tiếp năng lượng tiếp dopamine hay sao đấy mà cứ như đến tầm này cũng chưa chịu đi ngủ luôn và vẫn than làm gì đây bới bới bới bới bới bới đang trồng cỏ nhà mình làm những cái viên à, gỗ bên bê tông như này và trồng cỏ vào giữa để nó thành một màu xanh mướt mướt mướt rất là đẹp nha và Suka đã bắt được sóng rồi ba đã bắt làm gì ở đây vui thế cho con thơ chơi với nào và Suka đã chạy ra đây chơi trước giờ đi ngủ ngủ rồi Ui, ừ, mỏi dã rời chân tay và đầu óc đã không còn được minh mẫn nữa và trước giờ đi ngủ tới bạn nhỏ cũng đã có một cái à, giờ tự tập thể dục khoảng từ 20 phút lên 60 phút theo những cái chương trình tập thể dục trên TV đó các bạn và bây giờ thì chúng mình đi ngủ thôi khò khò khò khò đọc truyện nè chơi được chơi trong phòng ngủ nè và sau đấy là mọi tập phim hình và đi ngủ cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay hãy để lại những chia sẻ comment điều gì các bạn thích nhất trong cuộc sống vườn rừng và homeschool mà các bạn có cơ hội đến ghé thăm vườn nhà Hana nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người yêu mọi người rất là nhiều